hello sẽ là bạn thì ngày hôm qua mình đã giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm thuộc cương dương Macagon của nước Mỹ để giúp tăng cương sinh lý để giúp cho nam giới có thể hỗ trợ trong bệnh đề cương dương cương cương đường cầu nhỏ cũng giống như là kéo dài thời gian quan hệ nhưng đối với dòng sản phẩm Macagon này nó chỉ có tác dụng nhất thời các bạn ạ có nghĩa là các bạn sử dụng thì nó sẽ giúp cương dương và kéo dài thời gian quan hệ còn nếu các bạn không sử dụng thì nó sẽ không có tác dụng thì trong ngày hôm nay mình sẽ đưa lại cho các bạn nam một cái sản phẩm để giúp cho người nam giới có thể điều trị dứt điểm được các tình trạng về sinh lý và xuất tinh sớm hay là các tình trạng về rối loạn cương dương đây ở trên tay của mình là dòng sản phẩm XJZ Forman một trong sản phẩm viên sủi cương dương đến từ nước Nga do công ty Handel Garden sản xuất Sản phẩm này là sẽ giúp cho người đàn ông có thể cương dương cương ngừng cầu nhỏ một cách tốt hơn và sẽ điều trị dứt điểm mãi mãi về sau các bạn ạ. Có nghĩa là khi các bạn sử dụng một liệu trình của nó là sẽ từ 3 tới 4 hộp thì cái khả năng sinh lý của các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ ràng về sau. Sau này thì các bạn không cần cần phải phụ thuộc vào thuốc nữa. Rất an toàn và hiệu quả nha các bạn. Đây, đây là các thông tin của sản phẩm các bạn ạ. Bằng tiếng Nga. Đây là con tem cũng hàng nhái hàng giả các bạn nó vừa là trơn vừa có nhám hiểu không mình rơi sẽ cảm nhận được và đây là phần mã vạch các bạn có thể kiểm tra với các nguồn gốc xuất xứ của dụng những thành phần của sản phẩm này bạn không đây chơi dẹp format thì những cái thành phần của chơi dẹp format thì đa số đều là đến từ thiên nhiên nha các bạn cho nên các bạn sử dụng rất yên tâm mình sẽ mở cho các bạn xem ở bên trong thế nào một hộp như vậy sẽ gồm 10 viên nha các bạn thì các anh hãy uống một viên trước bữa ăn 60 phút một ngày một lần thì có nghĩa là một hộp như vậy thì các anh có thể sử dụng 10, 10 ngày nha các bạn một tháng chúng ta sử dụng 3 hộp thì cái khả năng sinh lý của các anh sẽ được cải thiện một cách rõ rệt sau cái liều trình mà mình sử dụng thế những người nam giới nào mà bị xuất tinh sớm hay là bị dương vật không thể cứng cứng bị liệt dương thế cảm giác lúc nào cũng khó chịu bực bội như các bạn làm việc không có hiệu quả khi gặp vợ thì mình ngại ngùng hay là từ ti có các chị em phụ nữ khi gặp chồng có người yếu bị yếu sinh lý dương vật không thể lên được á thì cái nhu cầu sinh lý của các anh không của các chị em không được thỏa mãn dẫn đến rất là nhiều các trường hợp là các chị em phụ nữ đã đi ra ngoài ngoài tinh để tìm kiếm sự sung sướng để giải quyết nhu cầu cá nhân đấy chỉ là cái lý do mà đã khiến rất, rất, rất là nhiều các cặp đôi đổ vỡ các bạn ạ thì những ai mà đang quan tâm tới dòng sản phẩm giúp điều trị dứt điểm các tình trạng về sinh lý thì có thể liên lạc qua số hotline 0974 47 557 để được tư vấn và hỗ trợ thêm bên mình sẽ giao hàng toàn quốc đồng gói hàng kín đáo các bạn cũng có thể kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nên các bạn hãy cứ yên tâm còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip bên sau